đấy hôm nay mình lại đi tách cái cây đấy, kiếm mồi với FXQ ba lỗ cành gương năm năm cây xì lúc này nấu khoảng một nghịch nha anh em anh em nấu khoảng một tách thử vui tách thử không nấu tháo là tháo là xài hai cục thôi nha hai cục thôi này giới thiệu sơ này kính mấy con tôi vách nhiều stop vậy rồi mà khoảng cách đó bay ra bay hụt cái, đúng rồi cái bụng mới đó rớt méo khỏi anh em 150 anh em ơi đủ ở trong có con gần kìa tôi bắn con 150 để tôi gắn ra cầm này tắm quay chưa dạ không biết rồi không quay rồi. rồi 150 mét 5 mét xiên 2 luôn gió sao phải một trống nha anh em đó một con đế xiên không đủ đế xiên không đó hai chân không mấy con chỉ xuống á thấy đứng rồi không xuống hay đó một con đế xiên nha, đủ đế xiên nha, dạ 150 10 5 10 40 rồi đây anh em nó xuyên chúng sẽ thể làm chúng con à gió sang trái một trăm anh em coi là sang phải đó đồ chúng nhỏ không để chúng to chúng nhỏ không à, rất con nha anh em chưa có kèo không ta tám lăm mấy anh em mười lòi một cái đầu ra bắn đầu luôn rồi để đào nha anh em ok nha anh em 85 mét bẻ đào nắm đào luôn đó. đây nha nè chắc này nghe chống đầu giống cổ vậy đó đấy tám lầm đấy, cổ cổ này nhắm đầu chống cổ này dạng cùm này cùm gặp này à cùm này cùm như này nha đạn dưới tí nó mình trừ hào tí chúng phần cổ nha ok nha anh em 75 mét rồi cái nha anh em sợi tiếng hàng mình ừ. ok nha xin ức tự dạy cánh này cho luôn cho chú luôn cái anh lại bán luôn cò nha em chín hai mấy em mình đang lượm nha Đấy. nói mà nay đi kiếm cỡ ba bốn con nha em cái ba bốn con là đủ mồi rồi về nhậu nha ok ra vô đi bắp cò to này con cả ký